lại mãi trường xưa cạnh vật thân thương bao năm rồi vẫn nhớ bác cộng già chiếc ngao màu xanh lá mở vòng tay chờ đón tôi chưa other hạnh phúc